thì uh, trước tiên Tiến sẽ cho anh em xem trước về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này thì uh, đây là cái uh, tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra đó chính là mã kèo đồng banh uh, cùng với tỷ lệ 1 ăn 0.96 cho cả hai uh, ở trận đấu này thì ngoài ra còn có mã kèo đội chủ nhà Goma chấp uh, 0.25 này với uh, tỷ lệ ăn là 1.1 uh, 1 ăn 1.26 đấy à, và kèo chấp nửa trái với tỷ lệ là một ăn 1.63 <clears throat> ok thì đây là cái mức kèo ờ, đồng cùng với cái kèo chấp dành cho đội chủ nhà Roma nha anh em đấy bên cạnh đó thì còn có cái mã kèo ờ, tài xỉu từ 1.75 này à, cho đến cái mã kèo 2.25 ờ, cả chặn luôn à, và cái mã kèo tài xỉu chuẩn nhất mà nhà cái chọn để cho anh em đó chính là mã kèo hai hòa nha đấy giờ thì mình sẽ phân tích lại cái trận đấu này rồi sẽ chốt lại các cái mã kèo để cho anh em tham khảo nếu mà anh em thấy trùng máu thì anh em cứ vào luôn nha à, ok thì à, đội chủ nhà Aroma à, ờ, đang xếp ở cái vị trí thứ năm tại Serie với 44 điểm sau 24 vòng đấu và đồng quân của huấn luyện viên Mourinho đã có được 13 trận thắng 5 hòa 6 thất bại cùng với đó là 31 bàn thắng và đã thủng lưới 21 21 lần thì đây là cái thành tích uh, tiến thấy là tương đối tốt dành cho Roma vì cái đội bóng này vẫn còn rất nhiều cái vị trí thi đấu rất là chật chọt này và đặc biệt cái là cái hàng thủ ờ, của Goma rất là dễ phạm ờ, sai lầm à, cho nên với cái đội hình hiện tại Goma vẫn có được một cái vị trí khá là đẹp như là top 5 trên bảng xếp hạng hiện tại ấy thì có thể nói là quá tốt rồi nha anh em à, <clears throat> thậm chí ấy Goma còn có thể nghĩ đến cái vị trí cao hơn vì hiện tại anh em xem này Goma chỉ kém top 2 là Lazio với 4 điểm cách biệt mà thôi thậm chí uh, AS Goma còn uh, đang thi đấu ít hơn một chặng so với Lazio nữa đấy à, và nếu xét về cái phong độ uh, hiện tại thì uh, ờ, AS Roma riêng tại giải đấu Serie A này thì anh em có thể thấy này Roma vừa phải nhận một thất bại rất là đáng trách với cái tỷ số 1-2 trước uh, đội bóng phải nói là không biết cái mùi chiến thắng ở Serie A đó chính là Cremonese thì cái thất bại này có thể nói là hoàn toàn uh, tệ hại đối với thầy trò Mourinho luôn nha anh em uh, nhưng trước khi mà thua cái trận đấu này thì uh, Goma cũng đã làm khá là tốt tại cái giải đấu này khi ờ, có được 4 chiến thắng, một trận hòa và chỉ phải nhận ờ, một thất bại ở 6 vòng đấu trước đó. Đấy, và Goma bước vào cái trận đấu này bằng một trận thua trước uh, ờ, Kimoneze. điều này cũng chứng tỏ là đội bóng này đang gặp rất là nhiều vấn đề và căng hơn nữa là đối thủ của Goma Fiona chính là Juventus à, một đội bóng phải nói là đang có phong độ cực kỳ tốt trong thời gian gần đây thì anh em xem này Juventus đã à, có được bắt bại 7 trận liên tiếp trên mỗi đấu trường à, với 6 chiến thắng và một trận hòa à, và trong đó có đến 5 trên 7 à, trận đấu Juventus đều giữ sạch lưới và giành chiến thắng luôn nha anh em đấy một thông số khá là ấn tượng à, dành cho bà đậm già và Juventus à, à, và gần đây nhất là chiến thắng 4-2 à, trước uh, Torino à, thì với cái những cái thành quả này cũng đã giúp cho Juventus vươn lên được cái vị trí uh, thứ bảy trên ờ, bảng xếp hạng này với 35 điểm sau 24 vòng đấu. Nếu như mà Juventus không bị trừ 15 điểm thì ờ, chắc bây giờ tổng điểm của Juve đó là 50 và đứng ở vị trí thứ hai Serie A rồi nha anh em. Đấy. Nhưng ờ, những gì đã qua thì cho qua đúng không? À, đến hiện tại thì có thể thấy này, Juve phải nói là rất là bản lĩnh luôn vì đã vượt qua được cái cú sốc mà trừ điểm bằng một cái mạch chặn bất bại liên tiếp với các chặn giữ sạch lưới đầy ấn tượng luôn nha anh em. À, suy cho cùng thì Tiến thấy Juventus <coughs> hiện tại này chỉ còn kém uh, uh, top 5 với 9 điểm cách biệt mà thôi. Đấy, cho nên một vé dự cúp châu Âu vẫn đang rất là sáng đối với uh, Juventus uh, và quan trọng hơn nữa là Juve sẽ đối đầu trực tiếp với uh, Roma, uh, đội bóng mà đang xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng hiện tại. Đấy. Uh, và trước khi chốt cái mã kèo cho anh em thì Tiến sẽ đảo qua về cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội trận đấu này cho anh em uh, tiếp tục tham khảo nha. Đây, uh, Roma sẽ ra sân với sơ đồ là 3412 à, và đội chủ nhà à, sẽ ra sân với cái bộ đôi tiền đạo quen thuộc là à, Abraham này và Paulo Dybala này đấy và đồng quân của huấn luyện viên Mourinho chỉ thiếu mỗi uh, ờ, Erima Dashbo do chưa bình phục chấn thương à, còn lại là không có sự vắng mặt đáng tiếng nào còn đội khách uh, Juventus sẽ ra sân với sơ đồ uh, ờ, 352 nhìn vào cái đội hình này thì anh em có thể thấy này huấn luyện viên uh, Oneri đã đẩy đi Magia lên thành ờ, cái bộ đôi tiền đạo với ờ, Vlahovic đấy thì trong cái cuộc đối đầu này một cái đội hình ờ, khá là mới mẻ dành cho Juventus luôn nha anh em à, và mình thấy ở trận đối đầu này Juve cũng chỉ thiếu vắng mỗi cầu thủ là Milit thôi ngoài ra là không có sự vấn mặt đáng tiếc nào hết à, ok nhưng mà anh em cũng nên nhớ đây chỉ là cái đội hình dự kiến thôi nên không có gì để dám khẳng định là hai đội sẽ tung ra cái đội hình chính thức như thế này hết đấy và quay lại với cái mã kèo vừa rồi thì uh, à, thì à, đây tiến sẽ cho anh, anh em xem lại các cái mã kèo vừa rồi này đấy thì với cái các cái mã kèo này thì à, tiến sẽ chốt cho anh em ba cái mã kèo để cho anh em tham khảo à, nếu mà thấy hợp máu thì anh em vào với tiến luôn nha đây thì tiến sẽ đẩy lên cho anh em ba mã là mã kèo Juventus kèo đồng cả chặn này cùng với đó là mã kèo vip à, tài thẻ 4.5 cả chặn nha anh em à, với một trận đấu phải nói là rất là quan trọng như là cuộc đối đầu này thì à, sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trên bảng xếp hạng cũng như là với cái mức kèo mà đồng banh ấy thì uh, chắc chắn trận đấu này sẽ diễn ra rất là ngang tài ngang sức và đặc biệt là rất là quyết liệt luôn nha anh em à, vậy cho nên cái tỷ lệ xuất hiện thẻ phạt ở trận đấu ở trận đấu này à, theo tiếng thấy là sẽ rất là cao nên riêng cái mã kèo mà kèo vip này tài thẻ 4.5 ấy anh em không nên bỏ lỡ nha à, và anh em nhớ dằn thêm cái mã kèo à, tỷ số 11 cả trận luôn cho tiếng nha à, Ok, Tiến sẽ chốt lại cho anh em ba mã kèo này. Juventus kèo đồng cả chặn cùng với cái kèo VIP tài thẻ 4.5. À, ờ, và cuối cùng là anh em dằn thêm cái mã tỷ số 11 cả chặn. Ok, thì Tiến cũng sẽ à, kết thúc cái video này tại đây. Nếu anh em mà thấy Tiến nhận định đúng và yêu quý Tiến ấy, thì hãy thể hiện cho Tiến bằng cái cách là ấn like ở video này và bình luận cái tỷ số cuối cùng của trận đấu nha. Tiến sẽ dành tặng 500k cho anh em nào mà có bình luận uh, tỷ số đúng và sớm nhất. Ok, thì anh em cũng đừng quên uh, ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá cũng như là tiếng soi kèo à, để anh em có thể nhận được những cái thông báo khi mà có video mới nhất từ hai cái kênh của tiếng nha à, và tiếng cũng xin chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo sắp tới mà anh em đã đầu tư